bài mới tinh nhá giờ mình đánh riêng dạ, ờ, gà 200 trăm đấy tiền lại không mua nhiều đánh gà 200 thì là với cỡ bao nhiêu giờ hết cỡ thì ờ, là hai hai triệu đi bốn người là hai triệu đây đuôi rồi bớt tay đấy. thực ra hả tay đuôi thực ra chứ cái đôi gì ra bốc cá ra người chơi luôn đấy cá ra người chơi luôn này bốc cây rồi lên phần năm hai năm chín cửa ờ, bốc bốn là hai trăm chín hai trăm. rất nhiều Được kia Theo 2.5 Đầu người quá Đây, áp cấm Đẹp hết tám 8 ạ Yêu 6 mà đánh Được Được Nhà có điều kiện đấy nhiều, nhiều tiền cứ thêm phát huy đủ ai chứ đâu ăn cắt ừ rồi ôm cái gì phát nhà triệu thế hả <clears throat> 500 dưới rồi gian mất rồi hết 10 đến 1 sao đi được rồi thế ba con chín mà không được ăn ừ, biết được quả chết cả Tôi ôm rồi cắt không đặt vào xuống cả tử tế tổng lượng được mình thích thế mình nhất mình có quyền mà 500 vâng, tiếp dưới rồi ba rồi mười mười nữa đi ừ, đèn còn một triệu thích năm trăm mở mở hả ừ. mở cái cái mấy mất bao nhiêu nữa đấy bảy bảy đúng bảy đấy một vừa ba không chơi dạ đúng bảy thì cứ úp vào nào không úp vào nào chín nhau cắt cắt sầm đen Kéo ba, ừ, kéo ba Con này không ai cắt luôn Vừa cầm đây Cầm hai Cầm hai Tham lam Làm sao? nhé năm quân một năm quân một ngay được à, này lên nhiều không có cái đấy à, triệu rưỡi mất bằng à triệu rưỡi mất bằng đúng không còn hai quá sáu điểm đã bỏ đây, đây là hai tây vào được ba là theo theo anh nhé thì ờ, ngoài đâu ở nhà cũng được đánh bó đâu nên là có à? chín rồi chín thế thì ăn rồi ôi giời thế lại bật cái chế độ niêng gập niêng thôi này chết hẳn đi giờ kia có vào luôn không đấy đánh ờ, từ từ ừ, ừ. phạt xấu phạt xấu làm cái gì bỏ bài đấy cắt đa thì vẫn xấu luôn cho người ta đang chơi xôn chơi luôn đi gà nhá ừ. ừ đỏ đá ra có đỏ không đỏ cũng là năm mét ừ. Ông này chuyên đánh đáo Theo bác Thôi rồi Đánh mấy bát đèn này Theo Điện thế nhỉ 50 triệu này Còn triệu thôi Tôi đang triệu này, thêm triệu một triệu nữa nè Ông này theo ấy ừ đây có mấy năm trăm tưởng là theo năm một năm còn một à đánh chủ yếu rồi trên mười à? ông này theo luôn ừ. ông này lại thừa lên em bây giờ tôi cân một triệu này còn hai triệu nữa hai đi. Ừ, đây là máu rồi đấy không có bất cứ cơ được gì không có tiết hạnh gì đúng không giờ này không một giờ này thôi nào, ba triệu cân theo một cân ba triệu. ba triệu rồi bỏ đi hai được cân rồi còn hai ấy à ấy rồi. gặp khách rồi hai lại còn hai cái này à, có lẽ mấy triệu thì một triệu hai triệu theo nhé một lại còn hai khác nữa chưa bỏ trước mỗi đồng tác một triệu thôi cô cứ chuẩn bị trước <laughs> con lại hai ừ. đấy chả thì hai sam đi hai thì đồng phát toàn đúng không ừ. cả hai không ạ một hai triệu cân này lại còn hai nữa cho ông này đấy còn hai ôi giời vẫn còn hai rồi ui cứ hai còn hai cái này thì to rồi đặt vào đi yếu thì ra biên đó đánh luôn hai ba ba hai hai đến ba vòng nữa cân hơn một hai triệu nữa cộng một hai triệu nữa này là còn hai còn hai còn hai nữa hai đây cái lép của nó đây vừa ba và cái nếp của nó đây chắc em không hết vô tiền ô cân không <laughs> mày quá cần thì chết đi đầu đấy đầu quy ba vi đầu quy đây quy dài sắp quy sắp quy sắp quy tự tin hẳn luôn ván này tự tin hẳn luôn sắp quy đặt đi sống này mất đã không được đi đi ăn thì vất triệu đây một nhà